Đây chúng ta sẽ có ví dụ đầu tiên đây. Số học sinh giỏi của 30 lớp ở một trường trung học phổ thông được thống kê lại như sau. Thống kê ở cái bảng đây các em chú ý. Bảng chúng ta đây. Đúng chưa? Vậy thì đề bài hỏi cái gì? Phần A là gì? Dấu hiệu và đơn vị điều tra ở đây là gì? Và kích thước mẫu là bao nhiêu? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có ví dụ số 1 này. Ví dụ 1, dấu hiệu là chúng ta đang quan tâm cái gì, đang điều tra cái gì, đang quan tâm là gì? Số học sinh giỏi, đúng không? Của 30 lớp ở một trường trung học phổ thông. Vậy thì đấy chính là dấu hiệu điều tra. Vậy chúng ta sẽ có dấu hiệu điều tra. dấu hiệu điều tra là số học sinh giỏi. Học sinh giỏi của các lớp ở một trường trung học phổ thông. Đúng chưa? Đấy, vậy là chúng ta đã xong tìm xong dấu hiệu rồi. Bây giờ tìm đến đơn vị điều tra ở đây là gì? Các em nhớ cho thầy nha, đơn vị điều tra là gì? Cái này chúng ta rất dễ bị nhầm đấy. Đấy, vậy thì đơn vị điều tra đơn vị điều tra là các lớp hay là là một lớp của trường trung học phổ thông Đúng chưa? Một lớp này nó sẽ sinh ra được là một giá trị điều tra. Đấy, một đơn vị điều tra sẽ sinh ra một giá trị điều tra. Thì có lớp là không có học sinh nào là giỏi, có lớp là tận 6 học sinh giỏi. Đấy thì nó đều sinh ra một đơn vị điều tra đều sinh ra một giá trị điều tra. Hiểu chưa? Vậy chúng ta điều tra ở đây là bao nhiêu đơn vị nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ có là kích thước mẫu là 30. Đó, kích thước mẫu là 30. Điều tra là 30 đơn vị. Vậy thì nó sẽ có kích thước mẫu là 30. Mỗi đơn vị nó sẽ sinh ra một giá trị. Ok chưa? Vậy chúng ta sẽ có à phần A